Trang Baby and Nursery hân hạnh đồng hành cùng đại lý Alibaba Shop gửi tặng tới các trang lover rất nhiều ưu đãi trong dịp khai trương từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021. Tặng áo khoác newborn trần bông cho mẹ và bé, tặng voucher giảm 50% phí vào cửa Tini World, hàng trăm bóng bay trang cho các bé yêu. Các trang lover tại Hải Phòng, hãy nhanh tới ngay Alibaba Shop 34 Cầu Đất để hưởng những ưu đãi tuyệt vời này nhân dịp khai trương nhé.